年轻就是你哈哈哈哈哈哈哈 Oye. Si no le ayudan no. a fabricar está. Oho! oh, <laughs> no, no, no, no. oh, <laughs> no, no, no, no. <laughs> <laughs> no, no, no, no. <laughs> no, no, no, no. <laughs> badu, badu badu badu, badu badu badu, badu badu badu badu, badu badu badu. Do badu badu badu, badu badu badu. No no no no. Badu badu badu, badu badu badu, badu badu badu, badu badu badu badu, badu badu badu. No no no no. Badu badu badu, badu badu badu.